chào toàn thể anh em nay ờ, Dũng ờ, Sài Gòn là làm một cái video để giới thiệu đến anh em về cái bộ môn bầu cua ờ, và tài xỉu việt là không tan thì giúp anh em chiến thắng trong tất cả các sòng suối lạ đến anh em phải chạm tay cái hột và cái nước này vào cái hột bầu cua này đây là nước điện từ Lalo một cái sản phẩm công nghệ đỉnh cao nhất của năm 2020 đấy chạm vào bầu cua này nó sẽ báo dung về cho anh em biết 6 nhịp dung khác nhau đây là cái công thức của nó này đấy thì đây công thức anh em dựa vào anh em chơi cách thức chơi như nào thì bây giờ mình sẽ test đồ và đánh thử cho anh em xem luôn cái độ hiệu quả của nó như thế nào nhá đấy thì đầu tiên là mình sẽ lấy bất kỳ một cái bộ bầu cua nào cua vào mình lắc lên đấy, nhặt bất kỳ cái bộ nào thì anh em nhìn cho tôi này tất cả những bộ này là bộ bầu cua ở ngoài chợ hết xốp giấy không quan trọng kể cả hộp gỗ luôn đánh là ok nhựa tiền bôi thuốc vào là được đấy thì tí nữa tôi sẽ hộp cho anh em chứng minh em thêm điều là cái đồ này nó không tăng 100 trăm và dùng cái búa này để tập đập cái tôi luôn này thì bây giờ sẽ test qua làm châm cho anh em nhé đây hột là không dính này đi ơi không dính đắng như này nắp này Đấy. nếu mà lắp camera nó sẽ bám chặt vào nó như tí nữa thì tôi sẽ đập luôn cái này ra cho anh em thấy ở cái cuối video nhá và cái xé hột luôn tôi xé hột tôi bằng cái kéo này đấy tôi sẽ bắt đầu chơi cho anh em xem này thì đầu tiên là đây là cái bộ sản phẩm của nó này đấy thì bên trong cái máy này nó sẽ có một cái phần để anh em lắp pin lắp cái pin này vào đấy khi em lắp pin vào là anh em bật cái công tắc cho tôi đó anh em phải chặt anh em để trong người nó sẽ rung theo cái nhịp như này và tiếp theo tôi sẽ để trong người luôn này cái hột này thì anh em lấy một chút nước cái lọ nước này dùng được rất nhiều lần nhá anh em lưu ý như thế nhá một lọ này dùng được rất là nhiều lần thoải mái anh em chơi đấy sau khi ấy xong anh em vặn chặt cái lắp này còn em chặt cái hộp bột bố này chạm mặt thôi nhá đấy và chờ cho nó khô một chút khoảng 15 giây 10 15 giây nó khô là nó tí nó nó sẽ bắt sóng cái máy này nó sẽ bắt sóng cái cái hột này khoảng cách giữa cái máy và hột nó là 2 mét đổ lại là hiệu quả nhất đến kẻ 3 mét nó lại bắt ok nhưng em đánh bầu cua thì cũng chỉ đứng 2 mét là cùng rồi đấy nó cho để trong người luôn cái này nó, nó rung thì anh em không thể biết được nó rung rất là nhẹ nhá thì mình mới biết là nó giật rất là cùng giật giật cục mình chỉ mình biết theo nhịp luôn nó như xóa mặt nhá anh em nhé rồi đánh anh em xem luôn này máy đã ok thuốc đang ngấm này đặt 2.000 gà này tôi mở cho anh em xem này Đấy. Đấy, bẹt gà tiếp, tiếp tục gà là ba nghìn gà Đấy. nó về lại anh em mình chống một hột đấy nhá còn cần chống nhiều đâu những cái đánh bầu đi đánh bầu một nghìn hàng là chuẩn xác 100% luôn không bao sai sạch được rồi cá mời anh em này hàng là chuẩn chỉ 100 trăm luôn nhá tiếp tục này anh em lắp thế nào cũng được không quan trọng đấy chứ đặt có ba anh đặt tất lai mở này anh thấy chưa kỷ niệm anh em đến cuối anh em lắp người ta lắp thế nào được nhá thế nào cũng được không quan trọng Đấy, máy nó báo rung cho biết được cái nhịp rung là con tôm thì đây anh em nhìn đây mở này tôm này thì nó rung như này này tôm nó rung như này, này. anh em nhìn này công thức đó đây bây giờ tôi sẽ cắt hột cho anh em nhé cắt hột luôn này đây tôi sẽ cắt cái hột này khẩu trang luôn bên mình cung cấp tất cả các dụng cụ liên quan cầu bịp như bầu cua tài xỉu sóc đĩa à lưu ý với anh em luôn này cái này mình chơi được cả tài xỉu luôn nhá tài xỉu con này đánh ok luôn này ví dụ anh em đánh tài xỉu thì anh em chống cái cái thuốc này vào mặt lục thì nó thì đánh tài thì nó sẽ rung, rung mạnh cái hột này nó ngửa lên nó sẽ rung mạnh chúng ta biết là cái này một sản phẩm hai trong một luôn dùng chung cả tài xỉu và bầu cua luôn rất là hiệu quả và cơ động cửa hàng mình bán thêm tất cả dụng cụ cờ bịp như sóc đĩa này máy bài áo ví kính đổi bài mọi thứ đều bán liên quan đến dụng cụ cờ bịp phải bán hết đó, thì đấy là cái cái phần ờ, cái hộp bây giờ tôi sẽ đập cái tô luôn anh em xem này đập cái tô luôn đây anh em nhìn đây là cái tô cái tô này không phải tô camera này nhá tô bình thường luôn Đấy. tô rất bình thường cảm ơn anh em xem rồi thì vừa rồi thì mình vừa giới thiệu anh em cái bộ môn là bầu cua bịp và tài xỉu bịp hoàn toàn không tan giúp em đến bất kỳ sòng dưới lạ nào để thành những thắng này thì bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em cái ví đổi bài đây trên tay mình đây là ví đổi bài này Đấy. rất là êm êm ái rất dễ sử dụng này đây bảy này năm này đấy anh em chơi và anh em thừa thiếu một lá bài của cái ví này rất là hiệu quả trong tất cả các môn bài nha đấy ví dụ như ván này thì mình biết trong này nó con gì là mình nhớ mình đổi nó ra thì thành mình chín rồi đấy, rất hiệu quả đấy anh em phải nhớ là con trong này con gì nhá đây mình cho vào con mới này bốn này thì bây giờ mình cho kép vào đây thì thành chín điểm thì mình cho đẩy ra đấy, rất hiệu quả bên cạnh cái ví đổi bài thì mình còn có kính áp tròng xin nó bài anh em đeo vào mắt anh em nhìn thấy xuyên toàn bộ bài luôn rất dễ sử dụng gần như chơi bài ngửa anh em luôn anh em chơi bất kỳ môn gì bài cào bài liêng tất cả các loại bài luôn đây cái cái nghề kính kính mỹ này